mẫu này thì mình có thể đeo chéo hoặc là đeo sau lưng cũng được ha thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết nếu không hiểu ở phần nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha chúc các bạn thành công để làm được mẫu này thì mình sử dụng len nhung len nhung của mình là mát mèo ha đây là cái mát mà mình sử dụng nè sợi len này nó sẽ có độ dày tầm khoảng 5 mm và để móc cái phần thân ba lô mình sử dụng kim 4 mm những bạn nào mà không có mẫu kim này thì có thể sử dụng đầu kim mà các bạn đang có so sánh vào sợi len nè khi đưa vào so sánh thì độ dày của đầu kim nó sẽ sắp xỉ bằng hoặc là nhỏ hơn sợi len ha mũi móc của mình nó sẽ được chắc chắn giúp cho phần thân ba lô của mình nó được cứng cáp hơn ngoài ra còn có kéo cắt len kim khâu len để khâu các cái họa tiết gòn nhồi để nhồi vào trong các cái họa tiết trang trí của mình ha dây khóa kéo thì ở đây mình sử dụng dây khóa kéo nhựa nè mình sử dụng hai cái càng cua để làm hai đầu của sợi dây đeo và cũng có một cái khóa tăng giảm sợi dây ha hai cái mắt dán dùng để trang trí một lớp vải lót và kèm với nó sẽ là kim và chỉ khâu tay bình thường ha sợi len của mình nó có cái độ dày á cho nên khi móc nó khó thấy mũi móc các bạn chuẩn bị thêm cho mình các cái kim đánh dấu để mình đánh dấu mũi móc ha thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn cái phần thân trước ha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 tiếp tục mũi móc đơn thứ hai để dễ dàng cho việc quay đầu móc các bạn sẽ dùng kim đánh dấu đánh dấu vào cái chân của mũi móc đơn đầu tiên nhé móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hai mũi móc đơn này tạo ra hai chân móc cho cái hàng móc tiếp theo ha thì hàng móc tiếp theo chân đầu tiên móc cho mình một mũi móc đơn vào chân đầu tiên đây là chân đầu tiên ha dùng kim và đánh dấu vào cái chân mũi móc đơn ta vừa móc này đây là chân đầu tiên của cái hàng này ha còn lại một chân thứ hai là cái chân mà mình đánh dấu phía dưới nè tháo kim đánh dấu ra và móc cho mình vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc như vậy là hàng này sẽ có được 3 mũi móc đơn nó sẽ tăng lên một mũi so với cái hàng phía dưới ha và ba mũi móc này nó cũng tạo ra ba chân móc cho hàng tiếp theo lên cho mình một xích và quay ngược đầu móc lại hàng này thì cũng làm tương tự như hàng phía dưới chân đầu tiên móc cho mình một mũi móc đơn sau đó mình sẽ dùng kim đánh dấu vào chân đầu tiên này ha lúc này còn lại hai chân móc thì chân kế bên cứ móc cho mình một mũi móc đơn đến cái chân cuối cùng là chân mình đánh dấu phía dưới nè tháo kim đánh dấu ra và cái chân cuối cùng này móc vào hai mũi móc đơn như vậy là hàng này mình cũng móc được tăng lên một mũi móc đơn tức ta có bốn mũi móc đơn ở hàng này ha nhiều hơn hàng phía trên một mũi nè thì bốn mũi này cũng tạo ra bốn chân cho hàng kế tiếp thì các bạn cũng làm tương tự cho mình cho các hàng móc còn lại lên cho mình một xích quay ngược đầu móc lại chân đầu tiên móc một mũi móc đơn sau đó đánh dấu vào chân đầu tiên trước các chân còn lại cũng tương tự mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến chân móc cuối cùng khi móc đến cái chân móc cuối cùng là chân mình đánh dấu nè tháo kim đánh dấu ra và chân cuối cùng này móc vào hai mũi móc đơn ha lên một xích và tiếp tục móc tương tự cho nhiều hàng móc nữa mỗi hàng móc ta sẽ tăng lên một mũi móc và cái mũi móc của mình đều tăng ở cái chân cuối cùng của hàng ha chân đầu tiên này khi móc một mũi móc đơn thì các bạn cứ đánh dấu cho mình vào chân đầu tiên trước các chân còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn đến khi chân móc cuối cùng của hàng thì móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc để mình tăng thêm được một mũi ở mỗi hàng ha lên một xích quay ngược đầu móc và móc tương tự thêm nhiều hàng móc nữa thì tùy vào size mà các bạn móc ha các bạn có thể móc lên cho mình tầm khoảng 16 cho đến 20 hàng móc tùy vào size mà các bạn móc sau khi móc cho mình thêm nhiều hàng móc thì lúc này cái phần đáy của mình nó sẽ có được một cái tam giác cân như thế này nó sẽ tạo được một cái độ rộng cho phần đáy của túi rồi ha thì bây giờ mình sẽ viền lại cái phần đáy túi này trước để viền lại từ cái chân móc cuối cùng này các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích thì để ý nè ở cái hàng viền ở bên cạnh này nè mình sẽ không có những cái chân móc rõ ràng mà nó sẽ có những cái chân móc mà ta móc mũi móc đơn vào đó là các cái chân móc như thế này nè đây là từng chân móc của nó đây là mũi đầu tiên ha còn đây là cái chân móc mà ta móc mũi đơn đó nè tiếp tục là các cái chân móc nè thì mình cứ móc vào các cái chân móc như thế này ha chân đầu tiên là cái chân của mũi móc đơn đầu tiên này móc vào hai mũi móc đơn được hai mũi móc đơn rồi nè cũng đánh dấu vào cái chân của mũi móc đơn đầu tiên trước các chân móc còn lại thì các bạn sẽ móc cho mình đều mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì ta sẽ có những cái chân móc mà mình móc mũi móc đơn nè cứ đâm kim vào những cái chân móc đó mỗi chân là một mũi móc đơn ha móc tương tự cho mình cho đến cái góc nhọn phía dưới sau khi đã viên lại cho mình được một bên thân của tam giác như thế này rồi đến cái góc này thì các bạn sẽ tạm gọi cho mình góc này là cái góc đuôi ha cái góc đuôi này móc vào cho mình ba mũi móc đơn cùng chân móc một nè móc đơn thứ hai và móc đơn thứ ba ở ba mũi móc đơn của cái góc đuôi này đánh dấu cho mình vào chân của mũi móc đơn nằm chính giữa ha sau đó tiếp tục làm tương tự cho cái cạnh này mỗi chân làm một mũi móc đơn cho đến cái góc này ha đây là góc đuôi nha và hai cái góc còn lại mình sẽ tạm gọi là góc bụng khi móc lưu ý dấu sợi len thừa để khi cắt len không phải dấu len nhiều nè khi đã viền cho mình được đến cái góc bụng kế tiếp này nè thì cái góc bụng này các bạn cũng tháo kim đánh dấu ra và mình sẽ móc vào cái góc bụng này ba mũi móc đơn ha móc vào đây ba mũi móc đơn một hai và ba ta sẽ đánh dấu vào cái chân của mũi móc đơn nằm chính giữa cái cạnh kế tiếp mà mình móc nè đó sẽ là cạnh của bụng ha mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn thì lúc này nó đã có cái chân móc rõ ràng hơn rồi nè sau khi đã viền cho mình cho đến cuối vòng rồi nè thì đến đây cái chân móc đầu tiên mà các bạn móc hai mũi móc đơn các bạn tiếp tục móc vào đó cho mình một mũi móc đơn vào cái chân đó luôn ha tháo kim đánh dấu của cái chân móc đầu tiên viền và đâm kim vào chân móc đó móc vào một mũi dời móc lên một xích các bạn có thể đánh dấu cho mình vào cái chân của mũi móc đơn cuối cùng mà mình vừa có được như vậy là mình vừa viền xong được cái phần đáy của túi nè bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân ha để móc lên cái phần thân mình sẽ móc làm 3 phần ha thì ba phần đó nè cái phần này và cái phần kế bên đối diện nó mình sẽ gọi là cái cạnh thân hông còn cái cạnh này sẽ gọi là cạnh bụng ha bây giờ mình sẽ móc cái cạnh thân hông trước nè ở phần thân hông đầu tiên là cái cạnh này ha mỗi chân móc để ý cho mình nó sẽ có hai cái đường móc một đường móc ở bên trong và một cái đường móc nằm ở bên ngoài thì tất cả các cái mũi móc của hàng đầu tiên ở thân hông này các bạn đều đâm kim cho mình vào đường móc nằm bên trong ha thì tương đương nè chân đầu tiên là cái chân mà mình vừa móc mũi giờ kết thúc móc vào cái đường móc bên trong cho mình một mũi móc đơn dùng kim đánh dấu đánh dấu vào chân đầu tiên này ha tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái góc này góc này mình sẽ gọi là góc đuôi nhé cứ mỗi chân móc ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và đều đâm kim vào cái đường móc nằm bên trong lúc này để ý này nó sẽ có được một cái đường g ở phía dưới để phân biệt được mặt đáy với cái phần thân hông ha sau khi đã móc cho mình được các cái mũi móc đơn thì ta sẽ có một cái đường g để phân biệt được mặt đáy với phần thân hông rồi nè đây là cái góc của phần đuôi nè có 3 mũi móc đơn vào cùng một chân móc thì các bạn sẽ không móc vào 3 mũi móc đơn cùng chân móc này ha mà ta sẽ móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại từ hàng móc thứ hai cho đến các cái hàng móc kế tiếp các bạn sẽ dựa cho mình vào cái chiều móc của hàng móc ha thì đây là cái phần đuôi nè hàng móc tiếp theo của mình nó bắt đầu từ cái phần đuôi đi qua tới phần bụng thì cái hàng móc bắt đầu từ phần đuôi đi qua phần bụng các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn ha tức là mình sẽ giảm một mũi móc của những hàng móc mà ta móc theo chiều từ đuôi đi qua ha đánh dấu vào cái chân mũi móc đơn đầu tiên nè như vậy là ở đây mình đã giảm được một mũi móc rồi ha các chân còn lại thì sẽ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và lúc này cái hàng móc này các bạn móc cho mình vào luôn chân móc chứ không móc vào đường bên trong nữa nha mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng móc Sau khi đã móc được đến cuối hàng móc thì cái chân móc đầu tiên của hàng móc bên dưới, tức là chân cuối cùng của hàng móc này. Tháo kim đánh dấu ra và chân cuối cùng này các bạn cũng móc cho mình vào đó một mũi móc đơn. Móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ ba để ý cho mình chiều móc là mình móc từ phần bụng đi qua nè, thì hàng móc từ phần bụng đi qua các bạn cứ móc đều, mỗi chân làm một mũi móc đơn ha. Chân đầu tiên một mũi móc đơn sau đó đánh dấu vào chân đầu tiên nè các chân còn lại mỗi chân cũng móc một mũi móc đơn cho đến chân móc cuối cùng ha Khi móc được đến chân móc cuối cùng thì cái chân cuối cùng các bạn cũng tháo kim đánh dấu ra và cái chân cuối cùng này mình cũng móc vào đó một mũi móc đơn ha. Tức là mình sẽ không giảm mũi ở đây móc vào đây một mũi móc đơn thì hàng này mình sẽ có tổng số mũi móc bằng với số mũi móc của hàng phía dưới ha tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc tiếp theo này chiều móc từ phần đuôi đi qua thì từ phần đuôi đi qua chân đầu tiên mình sẽ bỏ qua tức là mình sẽ giảm một mũi ở chân đầu tiên ta không móc vào chân đầu tiên mà móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn đánh dấu vào chân này ha như vậy là ở đây mình bỏ qua được một mũi rồi nè các chân còn lại thì móc đều cho đến cuối mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn khi đã móc được đến cuối rồi tiếp tục ở chân cuối cùng cũng móc vào đó một mũi móc đơn ha móc lên một xích hàng này ta giảm được một mũi theo chiều từ cái phần đuôi đi qua nè tiếp tục quay ngược đầu móc lại và các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa các cái hàng móc mà ta móc theo chiều từ phần bụng đi qua các bạn sẽ móc đều và ta không giảm mũi ha chân đầu tiên nè cũng móc vào chân đầu tiên luôn đánh dấu vào chân đầu tiên ha các chân còn lại làm tương tự cho đến cuối móc cho đến hết hàng sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa tức là các cái hàng móc của phần thân nó sẽ xen kẽ ha một hàng giảm mũi và một hàng không giảm mũi hàng giảm mũi ta bắt đầu từ phần đuôi đi qua còn hàng không giảm mũi bắt đầu từ phần bụng đi qua ha móc thêm cho đến khi cái phần thân hông của mình nó còn tầm khoảng 3 cho đến 5 cm là được sau khi các bạn đã móc thêm cho mình được nhiều hàng móc mình sẽ có được một phần thân hông như thế này đây là cái đầu mà mình không giảm mũi nè tức là cái hàng móc bắt đầu từ phần bụng đi qua còn đây là cái phía mà mình giảm mũi nè là bắt đầu từ phần đuôi đi qua ha nó sẽ có được một cái cạnh nghiêng như thế này đây là cạnh thẳng ha đến đây rồi có một đoạn tầm khoảng 3 cho đến 5 cm rồi thì mình tiến hành ngưng lại để mình có thể khâu cái phần đầu ha móc lên một xích sau đó kéo và cắt len bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân hông tiếp theo ha và để móc cái phần thân hông tiếp theo nè để ý cho mình ở cái phần thân hông mà mình vừa móc hàng đầu tiên của phần thân hông này là một hàng móc bắt đầu từ phần bụng đi qua hàng thứ hai là từ phần đuôi đi qua ha tức là hàng đầu tiên không giảm mũi hàng thứ hai là hàng giảm mũi nè thì để cho hai bên nó được song song và đều nhau á tức là hàng đầu tiên sẽ là hàng không giảm hàng tiếp theo sẽ là hàng giảm ha thì thay vì mình móc từ mặt phải của cái mặt đáy các bạn sẽ móc từ mặt trái cho mình ta sẽ đưa kim đến cái phần ờ, bụng á cái chân ở phần bụng ha các bạn sẽ tháo kim đánh dấu ở cái chân nằm chính giữa nè của ba mũi móc đơn móc vào cùng chân móc ở cái góc bụng này thì thay vì cái đoạn bên kia mình móc vào đường bên trong thì lúc này các bạn sẽ móc cho mình vào cái đường đây cái đường phía ngoài này ha theo cái chiều này là nó sẽ nằm đường phía ngoài nè tháo kim đánh dấu ra ha sau đó đâm kim vào cái chân móc mà ta vừa đánh dấu đó các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái đường nằm bên ngoài ha là cái đường mà nằm bên mé của mình á sau đó mình sẽ kéo cái sợi len qua chân móc này để mình bắt đầu móc ha kéo len qua chân móc móc lên một xích và chân móc đó móc tiếp vào đó cho mình một mũi móc đơn được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi làm lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái góc đuôi ha. Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn và đều đâm kim vào cái đường móc nằm bên ngoài, tức là đường móc áp sát với thân người mình nè. Khi móc lưu ý dấu sợi len thừa để ta cắt len không phải dấu len nhiều ha. Thì như vậy là hàng móc của mình nó là hàng không giảm mũi nè, tức là ta bắt đầu từ phần bụng đi qua, sau khi đã móc được đến cuối hàng thì tương tự như cái khăn hông bên này ba chân móc ở cái góc đuôi các bạn cũng không móc vào ba chân móc đó ha như vậy là ta sẽ có một hàng móc không giảm mũi nè tiếp tục hàng thứ hai lên một xích và quay ngược đầu móc lại hàng thứ hai là hàng bắt đầu từ phần đuôi móc qua thì tương tự giống như cạnh thân hông bên kia ha bắt đầu từ thân đuôi đi qua thì mình sẽ bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn đánh dấu vào chân đầu tiên sau đó móc tương tự đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi tổng số hàng móc bằng với phần thân hông còn lại và các hàng móc của mình nó cũng lặp lại ha theo chiều từ phần đuôi đi qua thì giảm mũi đầu tiên còn theo chiều từ phần bụng đi qua thì không giảm mũi cho đến hết và thêm nhiều hàng móc như vậy ha như vậy là mình vừa hoàn tất được hai phần thân hông rồi nè khi ta gập đôi cái phần thân của ba lô lại nè thì đây là cái phần đuôi ha cái đoạn mà mình giả mũi ở đây nè mình sẽ gắn cái dây kéo ở đây ha đây là nó sẽ tạo ra một cái đường thẳng như thế này gặp lại nè thì cái đoạn này mình sẽ khâu cái dây kéo ở đây từ cái phần đuôi ha bây giờ mình sẽ tiếp tục móc ở cái phần bụng để mình khâu lại toàn bộ phần thân của vịt nè tương tự giống như hai bên thân hông ta cũng chừa ra một cái đường g để phân biệt mặt đáy với phần thân trên nè thì ta sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ ba của ba mũi móc đơn mình móc vào cùng chân móc ở góc bụng này và đâm kim vào đường nằm bên trong như thế này ha đưa cho mình sợi len ra phía sau nè kéo len qua cái chân móc này móc lên một xích cũng móc vào chân đó một mũi móc đơn sau đó lần lượt làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái chân móc của phần viên cuối cùng ở đấy nha mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn nè khi móc dấu sợi len thừa vào trong mũi móc khi móc được đến chân móc cuối cùng của phần viền ở đáy nè tháo kim đánh dấu ra và chân cuối cùng này cũng móc một mũi móc đơn như vậy là hàng móc này mình sẽ có tổng số mũi móc bằng với tổng số mũi móc của các cái hàng đầu tiên ở cái phần thân hông nè tiếp tục lên một xích và quay ngược đầu móc lại giống như phần thân hông ta sẽ có một hàng giảm xen kẽ một hàng không giảm nhưng cái điểm giảm nó sẽ khác ở chỗ nè phần bụng thì mình sẽ giảm ở cái điểm năm chính giữa tức là đếm cho mình tổng số mũi móc mà mình đang có là bao nhiêu sau đó lấy cho mình hai chân móc năm chính giữa và ta sẽ tiến hành giảm mũi ở hàng này ha vì hàng đầu tiên mình không giảm mũi rồi nè hàng thứ hai sẽ là hàng giảm mũi thì các bạn cứ móc đều cho mình từ điểm ngoài vào trong chân đầu tiên ta cũng móc vào luôn chân đầu tiên ha đánh dấu vào chân đầu tiên nè từ chân thứ hai trở đi cũng móc mỗi chân làm một mũi móc đơn cho đến hai chân móc mình đánh dấu nằm chính giữa khi móc cho mình được đến hai chân móc nằm chính giữa rồi mình sẽ giảm hai cái chân này thành một mũi ha thì cách giảm này các bạn sẽ tháo cho mình hai kim đánh dấu này ra sau đó ta sẽ lần lượt đâm kim vào chân đầu tiên kéo lên qua chân móc được hai mũi trên kim tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai kéo lên trên kim được ba đường móc này kéo lên qua hết ba chân trên kim như vậy là hai mũi phía dưới mình chụm lại được thành một mũi bên trên ha các bạn có thể đánh dấu cho mình vào cái chân giảm này các chân còn lại thì cứ móc đều cho đến cuối hàng mỗi chân làm một mũi móc đơn khi móc đến cuối móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại hàng này mình vừa giảm mũi rồi hàng tiếp theo sẽ là hàng không giảm mũi ha mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc đánh dấu vào chân đầu tiên các chân còn lại làm tương tự cho đến cuối ha khi các bạn móc đến cái chân móc mà ta đánh dấu nằm chính giữa nè thì hàng này là hàng mà mình không giảm mũi cho nên các bạn cứ móc cho mình vào đó một mũi móc đơn sau đó có thể đánh dấu lại vào chân này ha các chân còn lại cũng làm tương tự cho đến cuối khi móc đến cuối nè thì hàng này là hàng mình không giảm mũi rồi nó đã xen kẽ với hàng giảm mũi bên dưới thì tiếp tục lên một xích và quay ngược đầu móc lại hàng này tiếp tục là hàng giảm mũi ha chân đầu tiên một mũi móc đơn đánh dấu vào chân đầu tiên các chân còn lại mỗi chân làm một mũi móc đơn đến chân móc mà mình đánh dấu nằm chính giữa nè thì cái hàng này là cái hàng mình cần giảm mũi nên khi móc vào cái điểm nằm chính giữa các bạn sẽ tiến hành giảm cho mình hai chân nằm chính giữa lại thành một chân ha có hai cách các bạn có thể giảm cho mình ở chân phía trước nó với chân mình đánh dấu hoặc là có thể giảm cho mình ở cái chân mà mình đánh dấu với cái chân ở phía sau nó và để giúp cho cái phần thân bụng của mình được cân hơn thì mình sẽ xen kẽ các cái hàng chụm này ha đánh dấu vào cái chân mà mình vừa chụm được nè các chân còn lại thì móc tương tự cho đến cuối sau đó sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa ha và các hàng móc của mình cũng giảm ở cái chân móc nằm chính giữa móc thêm nhiều hàng móc tương tự cho đến khi tổng số hàng móc của cái phần bụng nó sẽ bằng với tổng số hàng móc của phần thân hông mà mình có được ha cứ móc cho mình xen kẽ một hàng giảm một hàng không giảm và điểm giảm nó sẽ nằm ở điểm chính giữa nè sau khi đã móc cho tổng số hàng móc của phần bụng bằng với phần thân hông rồi thì cái kích thước của phần bụng nó sẽ có hình dáng như thế này hai bên cạnh nó đều giảm đều nhau ha khác với cái phần thân hông rồi nè thì đến cái điểm kết thúc của phần bụng này các bạn cũng tương tự móc lên một xích sau đó kéo và cắt len như vậy là mình vừa hoàn tất được cái phần thân của vịt như thế này hình dáng của thân vịt khi mình đặt vào ha phần bụng nằm thẳng xuống dưới nè đưa phần đáy lên trên và gấp hai cái phần thân hông lại thì bài hôm nay mình sẽ dừng lại ở đây ha bài sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khâu dây kéo khâu lót và các họa tiết trang trí